Mùa hè kỳ lạ chưa, mặt trời ưa dậy sớm. Nắng cho cây mau lớn, cho hoa lá thêm màu, cho mình chơi thật lâu, ngày hè dài bất tận. Buổi chiều trôi thật chậm, mặt trời mải rong chơi, đùng đỉnh mãi chân trời mà vẫn chưa lặn xuống. Mùa hè thật sung sướng, có nắng lại có kem, có những cơn gió êm và ngày dài lấp lánh. Tác giả Nguyễn Quỳnh Mai Bài thơ Mùa hè lấp lánh thật hay và thú vị đúng không nào? Vậy nên, hãy nhớ xem lại bài học và đọc cùng chị thật nhiều lần để có thể đọc tốt hơn nha. Kết thúc phần đọc, chúng mình cùng nhau chuyển sang phần thứ hai mang tên Trả lời câu hỏi để tìm hiểu rõ hơn về bài thơ này nha. Chúng ta cùng bắt đầu với câu hỏi đầu tiên Mặt trời mùa hè có gì lạ? Mặt trời trong bài thơ được miêu tả thức dậy từ rất sớm, làm sáng cả bầu trời. Điều đó đã được tác giả nhắc đến qua hai câu thơ Mùa hè kỳ lạ chưa, mặt trời ưa dậy sớm. Tiếp đến là câu hỏi thứ hai với nội dung như sau. Nắng mùa hè mang đến những lợi ích gì đối với cây, đối với hoa lá và đối với các bạn nhỏ. Đối với câu hỏi này, các bạn có thể trả lời như sau. Nắng mùa hè mang đến cho cuộc sống những lợi ích sau đây. Đầu tiên là đối với cây, nắng cho cây chóng lớn vì cây rất cần có nắng để phát triển. Đối với hoa lá, nắng cho hoa lá thêm màu vì có nắng, màu sắc của hoa sẽ tươi thắm hơn, lá xanh hơn. Cuối cùng, đối với các bạn nhỏ, Nắng giúp các bạn nhỏ được chơi thật lâu. Điều đó được thể hiện qua câu thơ cho mình chơi thật lâu. Bởi vì còn nắng là trời còn sáng, nghĩa là các bạn vẫn được chơi đùa. Vậy còn câu hỏi thứ ba là gì nhỉ? Câu hỏi 3. Ngày của mùa hè có gì đặc biệt? Qua đoạn thơ thứ hai và thứ ba, chúng ta có thể dễ dàng trả lời được. Ngày mùa hè có điểm đặc biệt là rất dài, những chi tiết cho em thấy điều này là ông mặt trời dậy rất sớm và đi ngủ muộn. Còn sau đây là câu hỏi thứ tư. Vì sao bạn nhỏ thấy mùa hè thật sung sướng? Cũng giống như chúng mình, bạn nhỏ thấy mùa hè thật sung sướng vì mùa hè có nắng, lại có kem, có thêm những cơn gió êm và ngày dài ấm áp. Chúng mình tiếp tục đến với câu hỏi cuối cùng nhé. Theo em, Hình ảnh ngày dài lấp lánh chỉ điều gì? Chọn câu trả lời hoặc nêu ý kiến khác của em. Ý A. Ngày có nhiều nắng. Ý B. Ngày có nhiều niềm vui. Ý C. Ngày mặt trời dậy sớm và đi ngủ muộn. Đây là dạng câu hỏi mở. Các bạn có thể trả lời theo nhiều phương án khác nhau. Các bạn có thể tham khảo câu trả lời sau đây của chị nhé. Theo em, Hình ảnh ngày dài lấp lánh thể hiện một mùa hè rực rỡ với nắng vàng chiếu long lanh, mặt trời dậy sớm và tỏa sáng khắp nơi. Đó là một mùa hè đẹp như trong mơ. Vậy là chị đã cùng với các bạn trả lời xong 5 câu hỏi trong sách giáo khoa. Bây giờ, chúng mình sẽ chuyển đến phần cuối cùng, củng cố và dặn dò nhé. Sau khi học xong bài thơ này, các bạn có nhận ra những bài học ẩn sâu trong đó không?